Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giang Trạch Dân từ hội nghị Thành Đô đến 16 chữ vàng và 4 tốt. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, báo chí nhà nước Việt Nam đã dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã đưa tin ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí Thư, cựu Chủ tịch Trung Quốc đã qua đời ở tuổi 96. Có thể nói ông Giang là người sống thọ hiếm có. Đây là nhân vật, nhân vật thứ nhì mà người Việt chân chính không thể nào không phẫn nộ vì những gì ông ta đã gây ra cho Việt Nam. Người còn lại là ông Đặng Tiểu Bình, kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979 với cảnh giết chóc, tàn phá man dợ nhất ở biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân, người đã gây ra rất nhiều mất mát cho nhân dân Việt Nam, đã qua đời. Ông Giang tuy không gây ra cảnh chết chóc cho dân Việt Nam như ông Đặng Tiểu Bình, nhưng chính ông này đã trồng cái ách cai trị lên Việt Nam theo kiểu thiên triều và chư hầu. Trong một số mối quan hệ song phương bất bình đẳng đã diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc suốt thời gian qua. Năm 1989, ông Giang Trạch Dân nắm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính ông Giang là người đã dây gây ra vụ thảm sát Thiên Môn đẫm máu vào năm 1989 để giữ cho chế độ Cộng sản Trung Quốc không sụp đổ như Đông Âu. Thảm sát Thiên Môn là một tội ác tày trời nhưng nó lại một kinh nghiệm quý giá cho Đảng Cộng sản để có thể giữ đảng. Mặt khác, ông Giang Trịch Dân chính là người đã quẳng mồi câu để những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời đó dính chàm. Đó là các ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư, Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng hiện nay, và Phạm Văn Đồng là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Với mồi câu được ông Giang quảng ra, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau trong hội nghị Thành Đô và ngày 3 vào ngày 4 tháng 9 năm 1990. Trước khi diễn ra thì cả hai bên đã có cuộc gặp không chính thức. Những sự kiện này là bước ngoặt lớn đưa Việt Nam trở nên phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Giang Trạch Dân. Nội dung hội nghị Thành Đô đến tận bây giờ vẫn không được tiết lộ. Nó vẫn là những thỏa thuận bí mật giữa hai đảng. Tuy nhiên, sau hội nghị này thì Việt Nam đã mất rất nhiều, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo người dân Việt Nam chỉ luôn thấy chính quyền Hà Nội nhượng bộ, chứ chưa từng thấy một động thái cứng rắn nào đáp trả lại những hành động gây hấn của Trung Quốc cả. Sau hội nghị Thành Đô chính là hiệp ước phân định biên giới trên đất liền, ký vào tháng 12 năm 1999. Người ký hiệp ước này chính là ông Lê Khả Phiêu. Hiệp ước này đề cập cả trên biển lẫn trên bộ. Việt Nam đã mất một nửa tháp bản dốc là bởi sự phân chia này. Nhưng chỉ những danh lam thắng cảnh mất đi người dân mới có thể biết còn rất nhiều vùng đất hoang sơ được bao phủ bởi rừng núi bị mất đi thì dân nào có biết. Đấy là những mất mát rõ ràng, còn những mất mát kiểu tầm ăn dâu thì không thể nào liệt kê cho nổi. Từng chút, từng chút một cứ mất dần theo những lần nhượng bộ từ phía Việt Nam. Nối tiếp hội nghị thành đô là chiếc gông cùm 16 chữ vàng và 4 tốt đầu năm 1999 Ông Giang Trạch Dân đã đề ra 16 chữ vàng và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là ông Lê Khả Phiêu đã đồng ý. Phương châm 16 chữ vàng là ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện. Phương châm này đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể để phát triển quan hệ giữa hai nước trong thế kỷ thứ 21. Nó đánh dấu quan hệ giữa Việt và Nam và Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển mới, được lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước xác định trong tuyên bố chung từ tháng 2 năm 1999, nghĩa là nó đánh dấu con đường phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc bắt đầu từ đây. Đây là hình ảnh, bức ảnh nổi tiếng tại hội nghị Thành Đô. Đến năm 2002, Giang Trạch Dân lại tiếp tục cái cùm bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Người giúp cùm này về Việt Nam là ông Nông Đức Mạnh và cứ thế mỗi lần Trung Quốc gây sự ở Biển Đông làm cho lòng dân sôi sục, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại im thiên thít hoặc chỉ phản đối chiếu lệ mà không có hành động pháp lý nào thích hợp. Thái độ này cũng rất đúng với tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà Trung Quốc chụp lên đầu Việt Nam. Phương châm này sẽ đem lại lợi ích cho Trung Quốc, nó giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam có chỗ dựa, nhưng đất nước thì bị mất mát, chủ quyền thì bị đe dọa. Ông Giang Trạch Dân đã qua đời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 Bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3. Thời gian của lệnh tạm giam là 3 tháng. Tuy nhiên, sau 3 tháng tạm giam, cơ quan điều tra vẫn chưa hoàn tất hồ sơ và cơ quan này lại đề nghị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng vào ngày 21 tháng 6. Thế rồi thời hạn 2 tháng gia hạn tạm giam cũng hết. Vào ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn lệnh tạm giam thêm 20 ngày nữa Tuy nhiên hết thời gian 20 ngày này thì hồ sơ điều tra vẫn chưa thể kết thúc được. Đây là hình ảnh vào ngày 29 tháng 11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng. Được biết, khoản 2 điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết hạn thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát gia hạn tạm giam. Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau. A. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng. B. Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá hai tháng. C. Với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần, không quá 3 tháng. D. Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng. Trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thuộc diện tội phạm nghiêm trọng nên được gia hạn một lần không quá 2 tháng. Ấy vậy mà sau khi gia hạn tạm giam lần thứ nhất thì vào ngày 18 tháng 8 cơ quan tố tụng lại gia hạn tạm giam lần thứ hai. Vậy liệu có công bằng với bà Nguyễn Phương Hằng hay không là câu hỏi đang được dư luận đặt ra với Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào ngày 24 tháng 3 và đến nay đã 5 lần gia hạn tạm giam mà vẫn chưa điều tra xong. Vào ngày 6 tháng 9, thời gian tạm giam 20 ngày cũng kết thúc. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định tạm giam bà Hằng thêm 1 tháng 27 ngày. Đến ngày 4 tháng 11 là hết hạn tạm giam thứ tư. Tuy nhiên, mãi đến ngày 10 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng thêm một tháng nữa. Ngày gia hạn là ngày 4 tháng 11 và ngày 29 tháng 11, công an thành phố Hồ Chí Minh đã gia hạn lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng. Cho đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã 5 lần gia hạn lệnh tạm giam với thời gian gia hạn là 7 tháng Vậy thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm có đúng luật hay không là câu hỏi. Và đó là điều đang bị rất nhiều người dân trong cả nước thắc mắc. Được biết, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giam 2 ngày, bà Hằng có livestream tố ông Phan Văn Mãi. Nếu nói bà Hằng livestream là phạm tội thì nơi bà phạm tội là Bình Dương, sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại ra tay bắt giữ bà? Điều đang nói là đã 5 lần gia hạn tạm giam với tổng thời gian là 7 tháng thì chưa biết đến khi hết hạn tạm giam này, công an lại có lệnh tống đạt thêm một lệnh tạm giam nữa hay không. Một số nhà phân tích thì đặt câu hỏi, nếu công an thành phố Hồ Chí Minh cứ gia hạn tạm giam vô tội vạ thì chẳng lẽ họ có thể giam cầm một tù nhân chưa được kết tội đến trung thần hay sao? Pháp luật Việt Nam có quy định số lần tối đa để gia hạn tạm giam rất rõ ràng. Và tại sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại phớt lờ luật pháp? Đây là hình ảnh liệu ông Phan Văn Mãi có đang dùng pháp luật cho mục đích trả thù riêng của mình hay không. Việc gia hạn tạm giam bà Hằng nhiều lần đã khiến rất nhiều người nghi ngờ rằng đây phải có chiêu trò của ông Phan Văn Mãi. Ông Mãi đã lạm quyền khi để cho cơ quan điều tra dưới quyền quản lý của ông đã 5 lần 7 lượt muốn nữ đại gia này phải ngồi tù để bà bớt nói những điều ẩn khuất về ông Trang. Qua vụ án bà Nguyễn Phương Hằng